màu nắng hay là màu mắt em mùa thu mưa bay cho tay mềm chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm anh không biết là anh cũng thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về phía mặt trời Ngày mai anh lên bờ lao dạy học Anh có thể việc thứ cho anh không? Anh ơi Anh hơi lạ lùng lật sụt những ngày lên đây Anh thường nằm mơ có anh Có anh rất yên lành Có những con đường xa lạ Của một mùa hè đã qua Mà phường còn nở đỏ người Anh ơi Trốn vào Sài Gòn cùng anh nha